thì chào anh em nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái phần mềm đánh lu đề bịp thì cái phần mềm đánh lu đề bịp này nó có tác dụng như nào Đấy, sau đây tôi sẽ giới thiệu qua cho anh em thì tác dụng của phần mềm đánh lu đề bịp này là cái phần mềm này là phù hợp cho anh em chơi lu đề qua gửi tin nhắn anh em nhé ví dụ anh em gửi tin nhắn messenger trên facebook này Đấy, tin nhắn zalo hoặc là tin nhắn SMS tổng đài thì phần mềm này đều có thể chỉnh sửa được hết Đấy, ví dụ như anh em gửi cho họ một cái nội dung tin nhắn là đề 16 chẳng hạn Đấy, như hôm nay nó về 15 này anh em này thì anh em chỉnh sửa lại là 15 anh em nhé Đấy. sau đây tôi sẽ test trực tiếp cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn này nó hiệu quả cho anh em đánh lô đề như thế nào Đấy. đầu tiên khi test tôi sẽ bật cái đồng hồ chạy rơi này để đảm bảo cho anh em là video không bị cắt ghép không bị chỉnh sửa thì sau đây tôi sẽ test trực tiếp cái phần mềm Đấy. thì cái phần mềm này được cài tất cả trên những dòng điện thoại của anh em Đấy, ví dụ như Samsung, iPhone, Oppo đều có thể cài trực tiếp cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn này được anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ vào Zalo này tôi sẽ nhắn một cái nội dung tin nhắn anh em nhé lô đấy 11 22 đấy, 33 nhân 1.000 điểm anh em nhé đấy, đề đề hôm nay em về 15 thì tôi đánh con 16 đi anh em nhé đấy, một lát nữa tôi sẽ chỉnh về đúng con 15 này đấy, tôi sẽ đánh 16 này nhân 10 triệu anh em nhé 10 triệu này Đây, anh em xem này anh em chú ý tôi cái mốc thời gian nhé Đấy, khi chỉnh sửa và khi gửi Đấy. anh em nhìn rõ chưa à, bây giờ tôi sẽ gửi sang máy của chủ lô anh em nhé à, tôi gửi này Đấy. Đấy, máy chủ lô đã nhận này anh em này Đấy, đã nhận nhé bây giờ tôi sẽ mở cái máy của chủ lô ra đây anh em này Đấy, máy chủ lô đã nhận được vào lúc là 11 giờ 16 phút ngày mùng 1 tháng 2 2020 anh em nhé anh em nhìn rõ này thì thông thường chủ lô họ sẽ copy anh em nhé Đấy, copy này Đấy, và dán và ok lại ok này Đấy, tôi sẽ mở cái này Đấy. dán ok lại anh em này Đấy, em nhìn rõ chưa dán ok lại nhá anh em nhìn rõ chưa bây giờ tôi sẽ gửi sang cái máy phần mềm của mình có nghĩa là họ đã đồng ý cái nội dung tin nhắn nhé đấy bên máy mình đã nhận được này thì trước khi là chưa chỉnh sửa anh em nhé tôi sẽ cho anh em xem lại hai cái nội dung tin nhắn đã gửi anh em nhé đấy anh em này Đấy, lô 1122 nhân 33 nhân 1000 điểm Đấy. Thì tôi sẽ để đây một vài phút sau Đấy, tôi sẽ chỉnh sửa để đảm bảo cho anh em Đấy, cái thời gian khi chỉnh sửa Đấy, nó sẽ không thay đổi thì vừa nãy là tôi đã đánh là một một hai hai ba ba lô đấy đề là 16 anh em nhá nhưng mà hiện tại là nó về 15 này nó không có những con một một hai ba bây giờ mình sẽ chỉnh sửa thành những con chúng anh em nhé Đấy, bây giờ là 3 phút linh chín linh mười này Đấy, 3 phút 12 giây thì tôi sẽ để lên là 4 phút 30 hoặc là 5 phút gì đó Đấy, thì tôi sẽ chỉnh sửa thì trung tâm ứng dụng phần mềm của chúng tôi Đấy, cung cấp những ứng dụng chỉnh sửa tin nhắn cao cấp bậc nhất trên thị trường hiện nay anh em muốn tìm hiểu thêm thông tin về phần mềm anh em vào phần mềm chỉnh sửa tin nhắn.net này Đấy, anh em sẽ tìm hiểu rõ hơn về phần mềm còn bên trung tâm dùng cái số điện thoại duy nhất này 09165144 Đấy, anh em mua giao dịch qua cái số điện thoại này thì anh em sẽ được ở trung tâm bảo hành cho anh em phần mềm cho anh em là một năm Đấy, có rất nhiều anh em nói là cái phần mềm này ví dụ mà chủ lô họ phát hiện thì làm như thế nào Đấy, thì cái ứng dụng phần mềm này chúng tôi đã cài trực tiếp vào máy của các bạn Đấy, khi có vấn đề Đấy, thì các bạn chỉ cần xóa cái phần mềm đi coi như là vô tang thì trung tâm sẽ hỗ trợ các bạn là cài đặt lại phần mềm Đấy, là một lần lần thứ hai là tính phí 10 các bạn nhé để có vấn đề các bạn xóa phần mềm đi là ok là vô tang anh em nhé là không để lại tăng tích gì Đấy, bây giờ là 4 phút 31 giây nha anh em nhé bây giờ tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa cho anh em Đấy, để anh em thấy nó cái hiệu quả của nó như thế nào Đấy, vừa nãy là lô 112233 Đấy, đề là 16 thì bây giờ tôi sẽ chỉnh thành à, là đề là 15 và 6466 84 anh em nhé Đấy, chúng ta sẽ sửa thành những con trúng này 6466 84 đề tôi sẽ sửa thành đề 15 cho các bạn thấy các bạn chú ý nhá Đấy, vì cái vấn đề bảo mật nên tôi không thể cho các bạn xem phần mềm được thì các bạn có nhu cầu Đấy, các bạn cứ kết bạn Zalo vào số 09165144 thì chúng tôi sẽ cho các bạn và test trực tiếp phần mềm cho các bạn Đấy. bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa thành đề là 15 Đấy, lô là 64 66 84 anh em nhé Đấy. Đấy, bắt đầu tôi chỉnh sửa này các bạn chú ý này bên máy chủ lô này Đó, ok các bạn nhé các bạn chú ý bên máy chủ lô nhé Đấy, ok tôi đã chỉnh sửa xong Đấy. thì cái đề này hôm nay mình đánh 16 nhá bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa bạch thủ cho các bạn Đấy. thì cho các bạn xem này tôi đã chỉnh sửa xong này tôi sẽ vào Zalo này sẽ cho các bạn thấy là khi mình chỉnh sửa xong nó sẽ như nào anh em nhé bạn chú ý này đề lô 7576 đã sửa thành 7576 74 7576 nha đề đã chuyển thành 15 con trúng nha anh em nhé giờ này là 11 giờ 11 giờ linh 16 phút ngày mùng 1 tháng 2 2020 Đấy, thì các bạn nào chưa nhớ được cái mốc thời gian Đấy, các bạn tua lại khúc đầu khi chưa chỉnh sửa các bạn xem lại thời gian nhé khi chỉnh sửa thì thời gian vẫn giữ nguyên Đấy, mốc thời gian bắt đầu gửi sau khi chỉnh sửa nó vẫn giữ nguyên được cái mốc mốc giờ nha anh em nhé thì vừa rồi tôi đã giới thiệu cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn lô đề cảm ơn anh em đã xem clip chào tất cả anh em nhé nay tôi sẽ giới thiệu anh em một cái phần mềm công nghệ 8.0 mới nhất trong năm 2020 Đấy, thì đó là gì đó chính là cái phần mềm chỉnh sửa nội dung tin nhắn ở trên điện thoại anh em nhé phần mềm này anh em có thể cài đặt vào tất cả các dòng điện thoại như iPhone này Samsung Oppo Huawei anh em đều có thể cài đặt được nhé Đấy, thì bây giờ tôi sẽ vào test trực tiếp cho anh em thì ở trên màn hình đây à tôi đã chuẩn bị sẵn hai chiếc điện thoại anh em nhé thì đấy tôi nói luôn là chủ dùng máy nào anh em đều có thể cài đặt được anh em đều có thể chơi được anh em nhé thì trước khi test tôi sẽ bật cái đồng hồ chạy dây đây này để đảm bảo với anh em trong quá trình quay video là video không bị thay đổi không bị cắt ghép anh em nhé đấy bây giờ tôi sẽ nhắn một số nội dung nô sang cái máy à, iPhone này anh em nhé Đấy, tôi sẽ nhắn một vài nội dung sang cái máy iPhone này đây anh em nhé đây tôi sẽ mở ra cho anh xem này lô 2233 anh em nhé đây anh em nhìn tin nhắn cuối cùng này bây tôi sẽ sửa thành một con lô khác anh em nhé đây đây anh em nhé tôi sẽ sửa thành lô 2256 đấy thì đấy là chủ dùng iPhone thế còn chủ dùng Samsung thì sao ấy rất nhiều anh em thắc mắc cái câu hỏi đấy thì tôi nói luôn là chủ dùng máy nào cũng được thì bây giờ tôi lại tiếp tục tôi sẽ nhắn một vài nội dung tôi đề sang cái máy à, Samsung này anh em nhé đấy Đấy anh em nhé máy đã nhận được tin nhắn này Tôi sẽ mở ra anh em nhé đây anh em nhá lô 112233 đấy thông thường các anh em nhận được tin nhắn thì chủ sẽ ok lại này bây tôi sẽ ok lại rồi tôi để một vài phút sau tôi sẽ chỉnh sửa cho anh em anh em nhé đây anh em nhìn này tôi sẽ bấm ok lại đây ok lại đấy anh em nhé đấy thì tôi đã ok lại rồi bây giờ tôi sẽ để chiếc máy ở đây và tôi sẽ đợi một vài phút sau rồi tôi sẽ chỉnh sửa lại cho anh em nhé để đảm bảo với anh em là khi tôi chỉnh sửa thì cái máy chủ lô nó sẽ không sáng màn hình anh em nhé không hiện lên chuông không hiện lên thông báo gì cả Đấy. anh em nào mà có nhu cầu thì anh em cứ gọi điện trực tiếp qua số điện thoại 09165144 anh em nhé Đấy, mình sẽ tư vấn cụ thể hơn cho anh em khi anh em mua hàng anh em lưu ý là nhà mình dùng duy nhất một số điện thoại này anh em nhé anh em gọi đúng số điện thoại đấy mà nói luôn với anh em á nói luôn với anh em á là cái phần mềm này chỉ độc quyền nhà mình mới làm được anh em nhé đấy khi anh em có nhu cầu mua hàng thì anh em có thể qua trực tiếp nếu như anh em ở miền bắc thì anh em có thể qua bến xe mỹ đình còn những anh em ở miền Nam thì anh em có thể qua bến xe miền Đông anh em nhé anh em đến trực tiếp cơ sở nhà mình anh em test hàng anh em cài đặt phần mềm anh em nhé đấy thì bây giờ mình sẽ đợi thời gian đến 3 phút rồi mình sẽ chỉnh sửa lại đấy, những anh em nào mà đang thua tha đang nợ lần anh em xem được clip này thì anh em cứ gọi trực tiếp cho mình đấy, mình sẽ hỗ trợ anh em vào bảo an toàn anh em nhé đấy thời gian bây giờ đã trôi qua 3 phút anh em nhé đấy thì bây giờ mình sẽ chỉnh sửa lại nội dung tin nhắn anh em nhé đấy bây giờ mình sẽ chỉnh sửa thành à, mình sẽ chỉnh sửa con 33 thành con 55 anh em nhé đấy mình sẽ chỉ chỉnh sửa một con trong cái dàn lô ấy thôi lúc trước là mình đánh 112233 bây giờ mình sẽ chỉnh sửa con 33 thành con 55 này nhé anh em chú ý là khi mình chỉnh sửa này máy chủ lô sẽ không thông báo không sáng màn hình anh em nhé rồi mình đã chỉnh sửa xong anh em nhé đấy bây giờ mình sẽ mở máy chủ lô ra để cho anh em kiểm tra anh em nhé đây máy này hoàn toàn không có thông báo này không sáng màn hình anh em không có tin nhắn đến đấy, không có một tang tích gì cả hay mình sẽ mở ra đây anh em nhìn này đấy, lúc trước là mình đánh đây mình sẽ quay anh em nhìn kỹ hơn này đấy, lúc trước là mình đánh lô một một hai hai ba ba anh em nhé thời gian là 12 giờ 04 phút thì bây giờ mình đã chỉnh sửa thành lô một một hai hai năm năm anh em nhé mình đã chỉnh sửa con 33 thành con 55 này anh em chú ý này cái mốc thời gian nó vẫn giữ nguyên nhá nếu mà mốc thời gian nó thay đổi thì nó sẽ nhảy xuống bên dưới chỗ ok này đấy anh em này đã thấy được cái sự hiệu quả của phần mềm này rồi anh em nào mà có nhu cầu anh em cứ gọi điện trực tiếp qua số điện thoại 091651 từ 4 anh em nhé đấy còn những anh em mà ở nước ngoài hay ở xa anh em không đến cài đặt phần mềm thì anh em có thể gọi điện cho mình mình sẽ cài đặt từ xa cho anh em anh em nhé sau đó mình sẽ gửi video cách chơi cho anh em chơi Đấy, để anh em nào mà xem được video này thì anh em cứ gọi điện trực tiếp cho mình mình sẽ tư vấn cho anh em và bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây